Xin chào anh em Chào mừng anh em đã đến với kênh youtube của Điện tử Nghe Nhìn uh, của Tuấn macao Thì uh, thưa anh em Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em một siêu phẩm trong cái dòng cháo đổi bài Đấy, Dòng cháo đổi bài thì có rất là nhiều uh, dòng sản phẩm Ví này, áo này, quần đổi bài này, mỏ đổi bài Thì uh, trong đó mỏ đổi bài là siêu phẩm uh, mới nhất mới về của bên Tây Casino À bên uh, Tuấn macao Thì uh, thưa anh em à, <clears throat> mỏ những cái dòng mỏ trước ấy nó là những dòng mỏ cứng mỏ mini thì hôm nay dòng mới về sẽ là một cái dòng mỏ à, rất là đẹp mỏ mềm đây giới thiệu với anh em mỏ mềm này nhìn này Đấy, mỏng này Đấy, anh em thấy chưa mỏng như tờ giấy luôn anh em nhìn trực tiếp mỏng như tờ giấy và có thể gấp lại Đấy, rất là mềm Đấy. <clears throat> anh em có thể ngụy trang vào bất kỳ đâu rất là đơn giản ừ. nhìn này Đấy anh em nhìn thấy không vừa mỏng vừa mềm Đấy. nhỏ gọn anh em chế vào đâu cũng được dây rợ thì rất là gọn nhẹ nhé anh em à, chế vào à, áo và quần và ví Đấy. thì anh em có thể à, đưa cái đầu sạc này vào trong như thế này là dây của anh em đã gọn như thế này rồi Đấy. mỏ mềm ừ. cháo đổi bài thì không có gì phải chê về cái con mỏ này rồi đây anh em sạc bằng cái đầu sạc này cho mình Đấy pin tuy rất nhỏ thôi nhưng mà thời lượng pin của nó sẽ có thể à, chơi cho anh em à, từ 7 à, đến 8 tiếng liên tục còn mà thi thoảng mới đổi thì <laughs> còn thi thoảng mới đổi thì anh em có thể chơi được khoảng <clears throat> vài ngày không sao cả thời lượng pin rất là ok mình sẽ lấy bài test thử cho anh em xem cái khả năng trao đổi bài của con mỏ này nó như thế nào nhé anh em nhìn này ừ. <clears throat> số lượng về đợt này rất là ít nên anh em muốn mua thì hãy nhanh tay đặt hàng nhé anh em đặt hàng trực tiếp liên hệ với trực tiếp vào số điện thoại trên màn hình 0974 hoặc là 097443 hai số hotline đầu Sài Gòn và đầu Hà Nội ở bến xe ngoài Hà Nội thì chúng tôi có bến xe Mỹ Đình và ngoài Sài Gòn thì ngay gần bến xe miền Đông anh em nào mà gần cơ sở nào thì có thể lên trực tiếp cơ sở đấy để thử hàng và test hàng nhé anh em ở bất kỳ đâu trên mọi miền tổ quốc mình đều có thể ship hàng cho anh em được Đấy. mình test thử khả năng cháo đổi bài của con mỏ này cho anh em xem nhé cháo đổi rất là ok và tuyệt vời là quy này anh em nhìn nhé miệng của mỏ đổi bài nằm ở đây này anh em nhìn nhé đưa vào hút rất nhanh và êm đúng không ạ là hai này Đấy. áp dụng vào thực tế cuộc chơi thì rất là hiệu quả Đấy, anh em thấy không rất nhanh chưa đến 0,01 ờ, giây nó đã đổi xong vì thế khi đi chơi anh em ngụy trang vào ví của anh em chẳng hạn hoặc ngụy trang vào ờ, áo hoặc là vào quần thì anh em ờ, đấy, thấy không nó đổi rất nhanh đấy. thấy chưa rất nhanh đúng không ạ áp dụng mộc chơi thì nó sẽ chơi thích hợp với các bộ môn như là liêng ba cây và bài cào đúng không ạ đấy anh em nhìn này Đó. mình lấy ra cũng rất là đơn giản chỉ cần đưa vào rút ra đấy. thì anh em muốn đặt hàng mỏ thì cứ liên hệ trực tiếp với mình nhé mỏ số lượng có giới hạn thôi nên anh em nhanh tay thì còn hàng đấy. dòng này rất là hot rất là nhiều anh em hỏi đấy. cảm ơn anh em đã theo dõi video đấy cần đặt hàng thì có thể comment xuống phía bên dưới hoặc là à, liên hệ trực tiếp với mình Đấy. anh em nhớ đăng ký kênh để ủng hộ video tiếp theo nhé xin à, cảm ơn anh em